Xin chào bạn Vừa rồi thì mình có làm các video giới thiệu về một số dòng laptop dành các bạn học sinh sinh viên và đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn và trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn một chiếc laptop đến từ hãng Dell có giá vào khoảng 15 triệu đồng đảm bảo nó phục vụ các bạn hết khoảng 4 năm sinh viên mà chưa hề bị lỗi thời đó chính là Dell Xperia 5570 mà mình đã có ở đây và sau đây chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video ngày hôm nay để tìm hiểu về chiếc máy này nhé Đầu tiên về thiết kế tổng thể của chiếc máy này thì Dell Experience 5570 được hoàn thiện từ chất liệu bằng vỏ nhựa với nước sơn màu bạc nên nhìn nó khá giống với vỏ kim loại. Ở mặt lưng thì chúng ta có một logo Dell được mạ chrome sang bóng. Máy có chiều dày là 22,7 mm và mình kích thước 15,6 inch và cân nặng của máy là 2,3 kg. Nó cũng không quá khó khăn để chúng ta di chuyển khi mang máy bên mình. Ban lề của máy liền trục rất chắc chắn, không lỏng lẻo hay ọp ẹp Phía dưới bản lề là hệ thống khe tản nhiệt của máy khá là lớn, đảm bảo cho máy chạy ổn định mà không sợ nóng. Vì đây là dòng laptop phổ thông, Lenovo Eastern được trang bị đầy đủ các cổng kết nối. Với phía cạnh trái, chúng ta cổng kết nối HDMI, cổng mạng LAN, hai cổng USB chuẩn A 3.0 và một jack tai nghe 3.5. Bên cạnh phải, chúng ta có một ổ khóa bảo vệ máy, một cổng USB A, một khe đọc thẻ nhớ SD. Đặc biệt là máy này còn được trang bị cả ổ đĩa DVD, một tính năng tưởng chừng đã bị lãng quên nhưng lại được đeo trang bị trên mẫu tốp giá rẻ này. Màn hình của chiếc máy này có kích thước là 15,6 inch, độ phân giải là Full HD, kèm theo đó là tính năng chống chói để giúp bạn xem mọi thứ được tốt hơn, được bên ngoài trời hoặc là trong ánh sáng chói chang. viên màn hình là bước vừa phải, vừa vặn với tổng thể của máy. Phía trên có một camera hồng ngoại giúp bạn đàm thoại video. Và sau đây mình sẽ một đoạn video để các bạn cùng trải nghiệm màn hình của chiếc máy này nhé. Bàn phím của máy có hành trình phím lớn, khoảng cách phím rộng đem đến một trải nghiệm gõ cực tốt. Kèm theo đó là đèn nền giúp bạn gõ phím ở môi trường thiếu ánh sáng. trích Trackpad rộng giúp bạn có cảm giác di chuột hay thao tác đa điểm đều rất mượt và không hề có độ trễ. Dòng Neo Extreme 5570 có nhiều cấu hình khác nhau như chip i5, i7, bộ nhớ RAM và ổ cứng hoàn toàn có thể nâng cấp được. Những phiên bản mình đang có đây có cấu hình là Core i7 8550U, bộ nhớ RAM là 8GB DDR4 ổ cứng SD 256GB, cùng cạc UHD Graphics 620. Máy hoàn toàn thể đáp ứng được các tác vụ văn phòng, đồ họa 2D, AutoCAD hay là Photoshop. Qua bài test Gripman 4, máy đạt 4.300 điểm đơn nhân và 12.600 điểm với đa nhân. Mình cũng có chơi tựa game lên minh huyền thoại thì máy đạt 60 FPS ở mức thiết lập trung bình. Chất lượng loa của chiếc máy này thì cũng không có gì đặc biệt cả, nó chỉ là một mức trung bình. Nếu bạn là người hay giải trí, nghe nhạc, xem phim thì mình khuyên các bạn nên sắm cho mình một chiếc loa rời. Về thời lượng pin thì máy được trang bị viên pin 3 cell, tổng pin của máy có thể dụng lên ngưỡng khoảng 6 tiếng đồng hồ. Tổng kết lại thì với tầm tiền khoảng 15 triệu đồng, bạn đã thể sử cho mình một chiếc máy có hiệu năng vô cùng tuyệt vời. Nó đảm bảo cho các bạn học tập suốt quãng thời gian học sinh sinh viên mà không hề bị lỗi thời. Và trên đây là những chia sẻ của cá nhân mình về chiếc máy này. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn chọn cho mình một chiếc laptop phù hợp với nhu cầu và túi tiền của các bạn. Và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và lại kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.